Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường Lên Thì là uh, do cái nhu cầu uh, chăn nuôi đang tăng cao Trong cái dịp dịch như thế này thì là việc uh, chăn nuôi gia súc gia cầm Thì uh, ngay tại nhà cũng như là sản xuất uh, thức ăn chăn nuôi ngay tại nhà thì uh, cực kỳ quan trọng Đấy thì bên uh, Điện Máy Cường Lên xin đưa đến giải pháp cho bà con cái máy uh, ép cảm viên uh, gia đình chạy điện 220 Đấy điện hai pha gia đình F150 đây thì là cái dòng máy mới nhất bên điện máy cường lên máy F150 đấu đầu trực tiếp đây thì máy à, tổng thể máy đây toàn bộ à, được à, thiết kế vỏ từ gang vậy cũng như là gang được đúc dài này được sơn bên ngoài bằng một lớp sơn chống rỉ cũng như là nhìn cái bề mặt sơn thì nó mịn hơn đẹp hơn đấy, thì bền bỉ với thời gian hơn nhìn nó bắt mắt hơn đấy còn đây là sử dụng motor dây đồng của toàn phát này đấy, motor là motor 3,5 kg 4,7 4,67 ngựa gần 5 ngựa một một nghìn bốn trăm năm mươi một bốn trăm vòng phút tôi chậm Đấy, động motor là motor mới này tháng sản tháng 6 năm 2021 này Đấy, motor nặng 22 kg Đấy, motor của toàn phát đi theo máy thì có được đấu sắn một cái automat đây 30A đây thì là dùng cực kỳ chắc chắn luôn thì à, đảm bảo cái việc an toàn về điện đấy khi mà máy có trục trặc thì sẽ tự động nhảy áp cũng như là tự động ngắt máy để à, bảo vệ motor đấy và tặng theo à, máy là một bộ cờ lê cũng như là đồ tháo mở sạc cờ lê để bà con à, thay sàng cũng như là à, vệ sinh máy dễ dàng hơn máy thì được thiết kế à, bốn bánh xe di chuyển đấy thì là do máy có cái trọng lượng nó khoảng độ rơi vào độ 70 74 kg thì khá là nặng thì bà con không thể nhấc bằng tay được thì là có thiết kế bốn bánh xe bốn xe bằng cao su đặc như thế này thì giúp cho bà con di chuyển nó dễ dàng hơn cũng như là à, bà con à, bảo quản máy nó dễ dàng hơn đây còn đây là cái phần à, để bà con đổ nhớt này đấy khi à, khi à, máy chuyển về cho bà con thì đã có một ít nhớt ở trong này để bà con thử máy rồi sau khi mình thử máy mà à, máy hoạt động à, bình thường ok thì bà con à, chú ý là mình phải đổ thêm khoảng độ 1,5 lít nhớt vào đây nữa 1,5 lít để máy hoạt động à, ổn định cũng như là có cái độ bền cho máy bôi trơn bắn ra đấy xong uh, thời gian sử dụng thì bà con uh, chú ý kiểm tra thường xuyên đấy thì uh, một tháng uh, mình kiểm tra một lần Đấy, mình mở cái nắp nhớt này để ờ, dùng một cái que hoặc là cái gì mình châm vào cái nhớt này xong ờ, chấm vào tay kiểm tra cái độ ờ, độ độ độ đặc của nhớt xem nó đã đặc chưa cũng như là nó nếu như mà không đủ cái độ bôi trơn nữa thì mình trực tiếp thay nhớt mới bằng cách vặn con ốc con ốc ở dưới này để vặn ra để trực tiếp bôi nhớt mới vào sau đó được sử dụng đây thì đây là cái chuẩn bọc hàng bên điện máy cường lên khi mà gửi cho bà con đi xa Đấy, những với đối với những bà con ờ, ở vùng xa như là miền Nam cũng như là những ờ, vùng cao thì là trực tiếp bên điện máy cường lên sẽ đưa máy đến tận nhà qua dịch vụ bưu điện Đấy, hoặc là Viettel mang đến tận nhà cho bà con thử máy luôn Đấy, thì phếu với là máy sẽ được bọc riêng làm hai kiện lại mang đến tận nhà cho bà con Lại ra tận nhà còn ờ, đối với những bà con ở gần thì có thể đến tận nơi để mình trực tiếp thử máy cũng như là ép thử ép thử cám luôn để giới thiệu sơ qua đến cho bà con về cái máy như thế này này. Bên trong máy thì nó sử dụng hai quả lô này. Đấy, hai quả lô như thế này thì là uh, hoạt động thì là khi mà bà con cắm ờ, điện thì trực tiếp motor sẽ quay. Motor quay thì nó sẽ đấu với một cái ờ, bắn răng trục ngang này. nó sẽ dẫn động đến cái phần cái sàng này quay. Sàng quay thì dẫn động đến hai quả lô quay. Thì bà con khi sử dụng thì mình chú ý có hai con ốc ở trên máy như thế này. Hai con ốc này để siết cái quả cái quả lô xuống mặt sàng Đấy, thì là nếu như bà con muốn viên cán nó được ờ, ép chặt hơn thì mình siết hai cái ờ, con ốc này xuống để cho viên cán nó ra được ờ, đều với là được chặt hơn, được đẹp hơn. Khi vệ sinh đấy nhưng mà khi xảy ra hiện tượng tắc sàng cũng như là bà con muốn vệ sinh sàng thì mình tháo bốn con ốc 17 xung quanh máy này, nhấc hẳn phần quả lô cũng như là phần lồng trên đây ra thì đây. Đấy, thì ra thì bà con có thể vệ sinh máy cũng như là tháo mở sàng đây bà con chú ý này những cái phần uh, viền gang cũng như là cái thần gang như thế này, này. được đúc cực kỳ đẹp luôn này đều này. tròn đều Đấy, cũng như là cái viền gang dài hơn à, đảm bảo cái độ bền cao cũng như là bà con sử dụng cực kỳ yên tâm nó không bị uh, gang nó không bị vỡ không bị nứt Đấy, đối, đối với bà con uh, chăn nuôi uh, gà vịt thì uh, hoặc là chăn nuôi gia súc gia cầm lợn uh, trâu bò cũng như là nuôi cá uh, ép cám nổi thì có thể uh, mua một con máy như thế này về trong cái, cái đợt dịch này uh, khó có thể đi lại thì uh, hoặc có thể uh, bà con uh, trực tiếp ép tại nhà thì đảm bảo được cái việc mà thức ăn chăn nuôi uh, bẩn cũng như là thức ăn chăn nuôi uh, không không được uh, đảm bảo uh, chất lượng à, hầu như là không có được hạn chế thì mình sẽ à, tự à, sản xuất luôn ngay tại nhà thì là sẽ đảm bảo được cái chất lượng của cám ra cho vật nuôi thì à, sẽ tốt hơn vật nuôi sẽ khỏe mạnh hơn cũng như là là đảm bảo được cái ờ, năng suất ờ, chăn nuôi thì ngoài ra bên chúng tôi còn có ờ, máy thái chuối mịn cũng như là máy bầm lát cây chuối để bà con trực tiếp trộn vào cắm ngô cắm gạo để có thể ép trực tiếp ra cám luôn Đấy thì bà con có nhu cầu mua máy ép cám viên cũng như là máy thái chuối, máy băm chuối thì có thể liên hệ bên điện máy Cường linh địa chỉ ở số 1 lô TT3 khu đấu giá Ngũ Hiệp xã Tứ Hiệp huyện Tân Trì thành phố Hà Nội hoặc các số điện thoại là chúng tôi để dưới góc màn hình đây để được báo giá và tư vấn cụ thể xin cảm ơn